Xin chào tất cả các bạn đang xem video của mình ngày hôm nay Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là cái áo thun đổi bài Thì cái áo thun này nó có ưu điểm là Không cần phải mang bất cứ cái loại bài nào vào để chơi Mình chỉ cần mặc cái áo này tay không đi chơi thôi nhé Thì về những cái sông sơ lớn khó thì các bạn à, có thể dùng chiếc áo này để lôi pho nhé Thì những chiếc áo thun bên mình có rất là nhiều style và nhiều màu cho các bạn lựa chọn rất là nhiều mẫu mã nhé đây nó là một chiếc áo thun bình thường thôi mà được cái bên nhà sản xuất bên nhà bên nhà sản xuất nó độ chế về cái máy đổi bài vào nè đây là cái dây để nối trong đây nè để cái pin đây là để hoạt động này các bạn nè em đã được chạy bằng ờ, pin nhé các bạn uh, mua thêm ra tìm tạp hóa hoặc là tìm uh, ờ, tiệm điện gì đấy các bạn mua thêm pin này về phòng cái mình chơi á thời gian lượng pin này dùng rất được lâu luôn thì khi mà các bạn vào sòng chơi á, thì chỉ cần mang cái áo này về thôi thì cái cái cái cái ưu điểm của chiếc áo này và rất là nhanh mình sẽ um, cho các bạn xem cái độ hiệu quả của chiếc áo này mang lại như thế nào thì nó <clears throat> nó được đồ chế bằng cái motor đây này chỗ đây nhé thì mình sẽ để ba vào thì các bạn mua áo về chỉ cần ờ, tập luyện cho kỹ tập luyện cho nó thành thục thì các bạn lên chơi tự tin chơi hơn nè để bài vào nó đã hút rồi thì con áo này thì nó hỗ trợ cho các bạn chơi những môn bài ít lá thôi nhé để được hiệu quả thì các bạn chơi bằng những bộ môn bài ít lá thì các bạn khi mà các bạn ờ, mua áo về thì nhớ là tập tập luyện tính toán cho nó kỹ càng xem thử là mình đấu những ờ, con bài gì vào để tránh cái trường hợp ừ, để mình có thể mà mình tính toán được để điểm mình cao nhất nhé thì rất là đơn giản thôi các bạn chỉ cần à, đây mình để bay về đó đã hút về rồi thì cái lớp hút của nó rất là nhanh và nhạy và không gây ra tiếng ồn thì cái video mình trên đây thì cái video thì nó có tiếng một chút thì khi mà về sòng lớn á có những tiếng ồn thì nó đã áp đi rồi các bạn không lo về về sợ là bị uh, nghe tiếng sụt soạt này không nhé bảo đảm cho các bạn luôn đây mình đã để ba vào rồi đây nè đó mình để ba vào rồi để hút cái này các bạn thấy chưa thì bây giờ mình thử là bây giờ mình thử chia ra cho các bạn à, mua bài cào đi mình đổ ba cho các bạn xem nhé đây bài này mình à, đây mình lựa à, đây nè à, một đĩa đây mình giấu con đi mình giấu con sáu chứ nhé nhớ là mình giấu con gì nhá chứ đừng để mà không nhớ đâu lại à mình giấu con sáu vô này để ý đối phương không nhìn các bạn thì các bạn chỉ cần cầm hai con tách ra là nhét một con ở dưới cho nó hút vào rồi là coi như dán đâu các bạn bỏ nhá rồi dán dán sau là nhớ là mình đã giấu con gì vào đây là mình dập mình dập con một vô nha hay vừa rồi là mình đã dập con con ờ, con số 6 rồi nè đó mình nhớ mình nhanh tay để ý người ta không nhìn thì mình ờ, nhét mình lấy con 6 ra thôi để nó nhẹ nhàng thôi là nó đã hút cho các bạn rồi đó lấy ra nè bài của các bạn nè được 6 bài 8 đó nè các bạn thấy chưa thì chỉ cần về tập luyện một chút và tính toán kỹ cái một chút là có thể ăn của người ta rồi nè thì ờ, <clears throat> ưu điểm của chiếc áo này thì mang lại thì mình đã thử cho các bạn rồi và cái độ nhanh nhạy của nó là rất là nhanh luôn thì các bạn ờ, các bạn có nhu cầu mua áo hoặc là muốn ờ, mang quần áo lên bên mình có thể đồ chế luôn cho các bạn nhé rồi bên mình ờ, ngoài cung cấp những chiếc áo thun đổ bài ra thì bên mình có rất là nhiều phụ kiện để hỗ trợ cho môn bài lá bịp nhé thì các bạn có nhu cầu như thế nào thì cứ liên hệ trực tiếp cho bên mình số điện thoại trên 0984 35 3333 bên mình có chi nhánh chính đó là bên bên xe Mỹ Linh và bên xe miền Đông thì bạn nào ở gần chi nhánh nào thì cứ liên lên trực tiếp để thử và xem thử là có phù hợp không thì các bạn mua nhé rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình xin chào và hẹn gặp lại